Vâng, xin chào tất cả quý vị và các bạn nhé. Thì uh, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh soi cầu Minh Tú. Hiện tại giờ đang buổi tối ngày đầu tuần, đó là ngày thứ hai, ngày 28 tháng 10 năm 2019. Thì hiện tại giờ là cũng sớm các bạn ạ, hơn 7 giờ một chút. Thì trước mặt mình đây thì là kết quả sổ số kiến thiết miền Bắc, đặc biệt của chúng ta ngày hôm nay thì là về 39 chậm 3 chậm 9 cộng 2 tức làm sao vẫn liên quan ngày hôm trước như mình đã dự tính là ngày hôm trước của chúng ta là tổng 7 thì hôm nay sẽ liên quan đến cái tổng mình đã cũng đang kết tổng 27 ngày hôm nay đó là bộ bộ 34 ngày hôm nay thì ờ, đã thành công thì trước khi ờ, vào chính thì mình kiểm tra một chút về mặt ô tô nhưng mà hôm một chút hôm nay số chúng ta quay hai nháy nhiều quá các bạn chiếm hết phần của những con khác hôm nay là 01 và hai nháy này 03 thì về ba nháy này 31 và hai nháy này 60 và hai nháy này vậy thôi hôm qua là chúng ta đầu 5 đầu 7 câm thì mình đã càng kết đó là tổng 27 và bắt được cái trạng chạm 38 thì tức là chỉ có bộ 34 ngày hôm nay các bạn nhìn cái cầu thông nó ăn thông như này 97 về lại 97 các bạn nhé thỉnh thoảng thì mình cũng chỉ cầu kèo một chút cho các bạn để các bạn xem 97 thì về 97 Lại 97 về 97 11 về 11 Và 57 Về 57 Toàn bạch thủ các bạn 74 thì về 74 đặc biệt luôn này Toàn bạch thủ nó ăn khá rất lâu rồi 73 về 37 33 tiếp tục về 33 ăn cả tuần 59 à 95 thì về cặp 5995 nói chung là cầu này nó ăn cả tuần rồi. hơn tuần rồi nó lộ quá các bạn ăn lộ quá là không ai dám dám chốt cho các bạn đây ngày mai như này cầu này như này thì ngày mai lại là 565 này các bạn 31 này 31 thì lên 31 này 82 lên 28 này 01 lên 01 này 54 thì lên 45 này cầu những cầu như này nó lộ quá các bạn ạ tức ngày mai là 56 lại 97 nó lộ thì hôm qua hôm qua hôm qua là ngày 27 à, tháng 10 năm 2019 thì mình lên kênh chốt số tất cả bạn tham khảo cho ngày 28 tháng 10 năm 2019 thì bài thủ và à, song thủ của chúng ta thì thất bại các bạn ạ lô tô hôm nay đầu tháng lại rất là đen chúng ta bị trắng về phần lô tô rất là đen các bạn 757 thì lên top cầu rất là đẹp lên top thì cái dàn đặc biệt 20 số này dàn đặc biệt 20 số của chúng ta thì mình bắt cho các bạn cứng liên quan đến 38 và 49 thì cái bộ 34 thì mình đã bắt được cho các bạn thì có ăn được cái đặc biệt đó là 34 cái dàn 20 số còn hôm nay ở trên Zalo nhóm ở trên nhóm thì mình chốt cho các bạn cầu rất là đẹp rất sáng về lô tô đó là 2442 thì chúng ta thất bại còn hôm nay thì bắt cứng cho các bạn được cái bộ đó là bộ 34 chốt cho bạn có 8 con đặc biệt để ăn được con 39 thì chúc mừng các bạn về phần đặc biệt còn chiều bốn các bạn về phần lô tô hôm nay chúng ta thất bại trắng thất bại từ YouTube cho đến ờ, Zalo chúng ta chỉ ăn được 8 số đặc biệt thôi vậy chúc mừng các bạn ngày mai mình nói các bạn ngày mai liên quan đến nhau các bạn nhé ngày mai vẫn liên quan đến nhau đấy tí mình lên cái giải đặc biệt cho các bạn tham khảo cũng 20 số để các bạn tham khảo các bạn tin tưởng mình thì ngày mai cái đặc biệt này thì bạn có thể chơi cả tí nữa mình chốt cho các bạn cái dàn đặc biệt 20 số mình không rút gọn ngày mai các bạn có thể chơi cả cái dàn đặc biệt này dàn đặc biệt rất là đẹp cho ngày mai thì mình vào chốt số luôn cho ngày mai cho tất cả các bạn thì ngày mai đó là ngày 29 tháng 10 năm 2019 các bạn nhé ngày mai mình chốt cho các bạn hai cặp song thủ đang bị đen các bạn không bắt bạch thủ được các bạn nhé. song thủ đó là 10 và 06 song thủ tiếp đó là 19 và 91 các bạn nhé đấy hai cặp song thủ cho các bạn tham khảo cho ngày mai còn tất cả trên YouTube thì à, mang tính chất tham khảo các bạn mình không à, ép buộc các bạn phải chơi hay là theo mình đó là những con số tham khảo nhưng mà tuy là trượt không phải mình nó hay trượt nhưng mà những con số đó là tâm huyết các bạn nhé những con số chốt cho các bạn đó là tâm huyết trượt thất bại nhưng mà đó là tâm huyết đặc biệt thì hôm nay thì chúng ta ăn được thì hôm nay chúc mừng các bạn thì còn các bạn chơi lô thì hôm nay chia buồn đặc biệt ngày mai các bạn nhé chốt cho các bạn hai mươi số đặc biệt đó là 11 66 16 61 12 21 17 71 62 26 62 và 67 76 như này là ngày hôm nay là mình chốt cho các bạn đó là hai bộ hôm qua chốt à ba bộ hôm qua chốt cho các bạn là ba bộ 24 42 2992 7997 và 4774 20 số các bạn nhé 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 số đặc biệt các bạn nhé Nếu các bạn tin tưởng xem kênh theo dõi mình thì tin tưởng mình thì ngày mai các bạn có thể tham khảo cả 20 số này tùy các bạn mai hai mươi số này sẽ ăn đặc biệt đấy các bạn nhé và ngày mai mình có kết có kết đặc biệt các bạn nhé có kết đặc biệt ngày mai đó là cặp 797 ngày mai đặc biệt của chúng ta còn các bạn xem thì các bạn có thể tham khảo các bạn vào cả dàn 20 số này ngày mai sẽ lộ mình rất kết cái dàn này để các bạn tham khảo 20 số cho ngày mai đó là ngày 29 tháng 10 năm 2019 còn xong thủ lô của chúng ta hôm nay rất đen bạch thủ đen thì mình chốt cho các bạn ngày mai đó là 10 và 06 và 1991 cho các bạn tham khảo trùng máu các bạn có thể trùng máu với cặp 0110 thì các bạn có thể tham khảo con 10 này của mình hoặc là các bạn trùng máu 060 ngày mai xong thủ thì các bạn tham khảo con 06 cặp 1991 ngày mai các bạn tham khảo trùng máu các bạn các bạn có thể thêm một chút tiền còn dàn 20 số này bắt cho các bạn ba bộ đó bộ 16 và bộ 12 và bộ 24 cho các bạn tham khảo cho ngày mai đó là ngày 29 tháng 10 năm 2019 thì ngày mai cuối tháng ngày sắp hết tháng các bạn chúng ta cái nhòn cái hết năm nơi rồi. còn như hàng ngày mình nói cho các bạn là cầu kèo từ cầu lô đến cầu đặc biệt mình không chỉ cho các bạn rất là rối mắt các bạn nhé thì các bạn xem kênh và thấy hợp với các bạn thì các bạn muốn ủng hộ kênh đó là các bạn đăng ký kênh ấn nào hoặc chia sẻ comment ở dưới thì các bạn muốn comment gì thì mình sẽ trả lời các bạn ở dưới và trước khi kết thúc video thì mình kính chúc tất cả các bạn có một buổi tối thứ hai đầu tuần có một buổi tối là luôn chúng ta vui vẻ hạnh phúc và kính chào quý vị các bạn hẹn gặp các bạn buổi tối ngày mai nhé